hiện nay biết có mã số là KGE 66 660 FTS đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp để cho các bạn xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này để cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lỗ lớn phía sau á, rồi bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để mà phòng chống trường hợp đó là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện chúng ta nên các bạn thấy xong rồi có thể thấy các bạn biết bên cửa hàng chúng tôi bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi các bạn có thể ờ, dễ dàng vệ sinh cũng như là chùi rửa đây các bạn không mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than đây là mâm bột bỉ bằng inox thì tính năng đầu tiên mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó, đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở ở đây cùng lúc là hai tiếng nấu đây là pin này là pin đã hết đây đây là pin nó không có ờ, nước đổ được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 công tắc của tôi vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử đó, là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi ổ ga giảm biến này á, nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga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 sử dụng thể lên đến từ 30 đến 40 ngày nhưng mà những pin này á, khi mà các bạn sử dụng cho biết bạn nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng đây bếp đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây tử bên cháo của tôi đây là 320 bên phải của tôi là 320 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì chúng tôi sẽ ờ, khi mà các bạn mua cái bếp này ở cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một cái cục nguồn 3V đây là nguồn 3V đây đây chúng ta sẽ ghim trực tiếp vào ổ điện và cắm vào bếp sàn như thế này đây tôi cắm sẵn vào đầu chờ bên hông đây đây để chúng ta có thể sử dụng mà không cần đến pin đây pin mình sẽ thấy lấy ra ngoài hết đây bếp sử dụng nguồn 3V đây hoạt động bình thường phải bên trái đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây phía bên phải cũng đã ờ, tự động khóa ra lại sau tính năng là nút cạn nồi đây đây công tắc vẫn mở bình thường ở đây á, thì ờ, chúng ta sẽ có đây là cái tính năng rang xào đồ khô đây và sẽ ấn vào tính năng này và giữ khoảng ờ, đây, ấn vào giữ khoảng từ ba đến năm giây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 bấm nút chọn thời gian thì các bạn lưu ý khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì nếu mà trong pin chúng ta có pin á pin đây thì các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này mà vẫn pin bên trong đây thì khi mà hết thời gian cho ổ cắm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào trong bếp thì các bạn hãy lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm vị để nướng đây thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong hướng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn á, sẽ được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn thì cái dòng cái dịp này á, nó có rất là nhiều cái ưu điểm đầu tiên á, đây là biết được xuất xứ từ Nhật sử dụng rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga